viết liền không giấu ha Sau đó anh em tạo mật khẩu, rồi kiếm nữa thì anh em sẽ tạo mật khẩu thanh toán hay là mật khẩu rút tiền này Tiếp nữa mục mã mời mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình ha. Sau đó mục số tài khoản WhatsApp thì em sẽ là nhập số điện thoại WhatsApp của anh em vào này. Rồi kiếm nữa ở mục số tài khoản Telegram thì em cũng như thế, nhập số điện thoại Telegram.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 nạp tiền vào tài khoản cơ bản mình nhấn chọn chuyển sang tài khoản cơ bản này thì ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví tiện của anh em trên app này anh em nhấn vào sao chép địa chỉ để anh sao chép địa chỉ ví tiện này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Onet vân vân và mười mười hạng kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nha ví dụ như đây mình truy cập vào ví điện tử Binance của mình này Đầu tiên nhất là mục địa chỉ, anh em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví TDX của anh em chép kia vào đấy ha. Sau đó anh em sẽ nhập số lượng TDX anh em muốn nạp này. Dù đây mình nạp 50 TDX chẳng hạn nha thì em quan sát này là số TX anh em nhận được trên app kia sẽ là 49 TX nha tức là phí mạng núi đây là một TX đây sau đó thì em sẽ nhấn vào rút ở góc bên phải dưới cùng này kế tiếp chọn xác nhận cho mình nha ok sau chuyển tiền xong rồi thì em quay triển lãm và nhấn mục nạp tiền hoàn thành cho mình này ok thì em quan sát này ở mục số tiền là mình đã nạp 49 TX thành công vào app này rồi nha ok thì đó là cách nạp tiền vào app này tiếp theo thì sau khi nạp tiền xong rồi thì mình sẽ chia sẻ review cho em mục thương mại này đó thì đây chính là mục trading em nha thì em quan sát này ở đây có 6% trade và 6% UST nha tức là sao là anh em sẽ nhận được 6% trên tổng số trade hoặc UST anh em nạp vào ha và cứ sau 24 giờ tức là một ngày anh em sẽ rút tiền được một lần nha thì đó là cách kiếm tiền chính của chị em này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho em mục invest này tức là đầu tư này em quan sát này ở mục playlist tức là danh sách các gói đầu tư ấy. ở đây sẽ có 2, 4, 6, 8, 10, 10 gói đầu tư nha ok sang mục bên 2 thì sao Ok, tổng là 10 gói đầu tư và mỗi gói thì chúng ta sẽ mức lãi suất cũng như thời hạn chu kỳ khác nhau nha. Đó, anh em muốn đầu tư gói nào thì em nhấn chọn này. Này sẽ là một giao diện như này. Kế tiếp anh em sẽ nhập mật khẩu đăng nhập và cuối cùng nhấn vào Participate in Investment để tiến hành đầu tư nha.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 Anh em truy cập mục My tên là của tôi này. Kế tiếp nhấn vào GIF Exchange cho mình nha. Đây là một quà tặng anh em ạ. Đó thì em quan sát này là do ID của mình, tức là mã ID của mình đó, là 20527 nha. Còn em sẽ tiến hành nhập mã ID mình để dưới phần mô tả nội dung của video này vào đây. Sau đó nhấn vào submit để tiến hành nhận được quà tặng từ đây ha. Thì đó là những cách kiếm tiền chính của cho em này.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 tiến hành nhập mật khẩu thanh toán mật khẩu rút tiền này Cuối cùng em nhấn vào Submit để xác nhận rút tiền nhá. Ok, nút này sẽ thông báo là Withdrawal Success, tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình, xem trade của mình đã được cộng hay chưa ha. Thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 1,47 trade thành công rồi nhá. Ở đây sẽ có mạng lưới này, phí nạp tiền, địa chỉ rồi TSIC cũng là thời gian tiền về nhá. Thì đó là cách rút tiền trên app này, cũng đơn giản như cách nạp tiền rồi chưa ạ? Thì như vậy là Hóa Xe đã chia sẻ, giới thiệu cũng review cho anh em app kiếm coin này. Thì em nào quan tâm muốn tham gia, nhớ mình để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha.